Chào tất cả anh em Đó, Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi để cho anh em đi chơi ở sòng sới giúp cho anh em chống thầy thợ nghe hồn chống máy phân âm bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là đĩa tài xỉu một âm chống thầy thợ chống máy phân âm anh em nhé nó thì anh em cũng đã biết được là trên thị trường hiện nay cái dòng máy phân âm nó ra rất là nhiều anh em nhé thì rất là nhiều anh em cũng gọi điện nói với tôi rằng là là đợt này à, người ta chơi máy phân âm không tang không tích không ờ, cần phải luồn đồ chơi vô mà em thua à, thà quá nhiều Đấy, thì ngày hôm nay bên cơ sở bên tôi đã tìm tòi và đưa ra cho anh em cái đĩa mà để cho anh em đi chơi tài xỉu đi đánh tài xỉu là luôn luôn có độ hiệu quả và chống được máy phân âm và thầy thợ nghe hột em nhé đó thì trước tiên tôi đi vào tôi test cho anh em cái đĩa tài xỉu một âm chống thời thợ chống máy phân âm này thì tôi sẽ test qua cho anh em những cái đĩa chợ của bên cơ sở bên tôi để cho anh em nghe thử là nó có rất nhiều âm tạp anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái đĩa chợ đầu tiên đó chính là cái đĩa chợ bình thường của bên cơ sở bên tôi đó. để cho anh em nghe nghe thử rằng là anh em chắc chắn là anh em sẽ có thể đoán được bên trong là tài hay là về xỉu của anh em nhé test cho anh em này Đó, đúng không ạ tài Đó. tài anh em nghe không rất là nhiều âm tạp anh em nhé ít nhất là phải nó phải có ba bốn âm anh em nhé Đó. cực kỳ nhiều âm tạp anh em nhé Đó, như thế này thì thầy thợ có thể nghe được cái bộ hột tài xỉu bên trong anh em nó sẽ về tài là về xỉu anh em nhé và máy phân âm chắc chắn là nó sẽ phân được cái mặt hột của anh em khi anh em đi lắp đúng không ạ thì những cái đĩa này nó không hiệu quả cho anh em thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục test cái đĩa thứ hai của bên cơ sở chúng tôi đó chính là đĩa ngọc siêu cấp Đó cái đĩa này thì nó gọi là tạm thời ok hơn cái đĩa chợ bình thường kia em nhé nó thì cái này nó chỉ được về cái phần mẫu mã em nhé đó, nhưng mà vẫn có thể nghe được mặt hột bên trong và máy phân âm vẫn có thể phân được phân âm được cái âm hồn tài xỉu bên trong của anh em test luôn cho anh em đó, đó đúng anh em anh em có nghe tiếng âm tản anh em nhé đó. Đó, anh em như này thì rất là dễ để uh, thầy thợ có thể đoán được cái mặt hộp bên trong của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái đĩa tài xỉu một âm đây là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé test luôn cho anh em này đó đúng không ạ tài hay xỉu thì cũng chỉ có một âm duy nhất anh em nhé xuống xỉu luôn đúng không ạ một âm duy nhất anh em nhé thì cái đĩa này nó có thể chống được thầy thợ nghe hột này và nó sẽ giảm đi cái tỷ lệ của cái máy phân âm nó phải giảm được tầm 5 đến 60 phần trăm tỷ lệ cái ờ, máy phân âm bắt được cái âm hồn tài xỉu của anh em anh em nhé test luôn cho anh em Đó, đúng không ạ thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em ba cái đĩa của bên tôi để anh em cảm nhận là nó khác nhau và nó giống nhau như thế nào đó thì hai cái đĩa kia thì nó cũng chỉ là cái đĩa chợ bình thường và một cái đĩa ngọc siêu cấp đó. thì cái đĩa tài xỉu một âm này nó là hàng độc quyền của bên tôi đó, thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái à, đĩa tài xỉu một âm này chống thầy thợ chống máy phân âm để anh em đi chơi sòng giới luôn luôn là có độ hiệu quả đó, thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé anh em có thể đến cơ sở bên tôi để anh em được uh, mua hàng test hàng đó. thì như em ở xa thì bên tôi sẽ gửi bưu điện gửi xe khách về tận nơi cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em đã anh em có quyền test thoải mái anh em đã đó. không hài lòng không ý anh em có thể trả lại cho tôi thì uh, anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về dòng đồ chơi tài xỉu bịp bầu cua bịp uh, chuyên về các dòng cờ bạc bịp mới nhất 2020 và tất cả loại đồ chơi bịp mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em à, chọn lựa cho mình những cái bộ đồ chơi ưng ý nhất với anh em và luôn luôn mang lại cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em anh em nhé video này tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em